Khi ẩn bức hình Đức Mẹ xuất hiện trên tấm áo choàng trong chớp mắt, không một nghệ nhân nào có thể phục dựng. Đức Mẹ Guadalupe là một sự kiện thần kỳ và nổi tiếng ở xứ sở Mexico. Sự kiện trở nên nổi tiếng đến nỗi đã trở thành biểu tượng của quốc gia phần lớn theo đạo công giáo này. Sở dĩ gọi là Đức Mẹ Guadalupe vì đây là một tước hiệu của Đức Mẹ Marie, Tên gọi này là ứng chứng cho sự hiển linh của Đức Mẹ ở Guadalupe, Mexico vào năm 1531 trong suốt thế kỷ 19 đến 20. Cái tên và hình tượng Đức Mẹ Guadalupe đã trở thành biểu tượng thống nhất của Mexico. Thậm chí, vị tổng thống Mexico đầu tiên đã đổi tên từ Fernandez et Feliz sang Guadalupe Victoria để vinh danh Đức Mẹ Guadalupe. Năm 1999, giáo hội chính thức tuyên bố biểu tượng Đức Mẹ Guadalupe là nữ thần bảo hộ châu Mỹ Vậy rốt cuộc câu chuyện ly kỳ bí ẩn đằng sau Đức mẹ Guadalupe là như thế nào? Tấm áo choàng thần kỳ in hình Đức mẹ Guadalupe Ngày 12 tháng 12 hàng năm, Giáo hội Công giáo kỷ niệm lễ hội Đức Mẹ Guadalupe. Dịp này đánh dấu ngày Đức Mẹ Marie hiển lên trước người nông dân tên là Juan Diego ở Mexico vào năm 1531. Theo ghi chép xác thực sớm nhất về sự việc này, Đức Mẹ đã xuất hiện vài lần trước mặt Juan Diego yêu cầu ông đi nói với giám mục xây dựng một nhà thờ tại nơi đó để thờ phụng người. Tổng giám mục lúc đầu không tin nên đã yêu cầu một dấu hiệu để chứng minh. Juan Diego quay trở lại đồi Tebiat để truyền đạt lại yêu cầu của Tổng giám mục. Đức mẹ chấp thuận, bà đã hóa phép để khiến hình ảnh của mình được in một cách thần kỳ trên chiếc áo choàng Timan của Juan Diego và ông đã mở nó ra trước sự ngỡ ngàng của Đức Giám Mục. Hình tượng của Đức Mẹ trên tấm áo choàng Tima về sau được biết đến dưới cái tên Đức Mẹ Guadalupe. Tấm áo choàng vẫn được lưu tồn cho đến tận ngày nay và nó được treo trang trọng trên bàn thờ cao tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại thủ đô Mexico. Cho đến nay, tấm áo choàng in hình Đức Mẹ vẫn là một di vật bí ẩn và kinh ngạc, khiến nhiều nhà khoa học đã đau đầu đi tìm giải. Tấm áo choàng được coi là một thánh tích công giáo. Không thể làm giả, kỹ thuật chế tác siêu thường Ly kỳ như chính truyền thuyết hình thành nên tấm áo choàng kỳ diệu. Đã có nhiều nghệ sĩ giỏi thử sức chế tác các bản sao mô phỏng tấm áo nguyên gốc, nhưng không ai một lần thành công. Thực tế, kỳ tích trên tấm áo choàng vượt quá khả năng các thợ thủ công bình thường, thậm chí vượt quá khả năng tinh vi của máy móc. Trên bình diện, kỹ thuật chế tác và khả năng bảo quản hoàn hảo qua thời gian. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành trên tấm áo choàng, sử dụng công nghệ không xâm lấn nhưng tinh vi như chụp quét bằng tia hồng ngoại, tia cực tím rồi phân tích dưới kính hiển vi cỡ lớn như các loại được dùng trong các phẫu thuật. Kết quả rất đáng kinh ngạc và cho đến nay chưa ai có thể giải thích được điều này. Chất liệu khó tin Bề mặt Được chế tác chủ yếu bởi sợi cây xương rồng, tấm tipma là chất lượng rất thấp và bề mặt thô ráp. Điều này khiến tấm áo choàng rất khó mặc trên người, chứ chưa nói đến việc tô vẽ lên đó một bức hình có thể trường tồn qua năm tháng dài lâu. Tuy vậy, hình ảnh Đức Mẹ vẫn còn đó, và các nhà khoa học từ nghiên cứu bức hình này khẳng định không có kỹ thuật nào được sử dụng trước đó để xử lý phần bề mặt tấm áo choàng. Những người trải nghiệm cho biết phần bề mặt in hình tượng Đức Mẹ khi chạm vào cảm giác mềm như lụa, trong khi những phần diện tích còn lại trên tấm áo choàng lại khá thô ráp. Màu sắc Màu sắc của hình tượng Đức Mẹ cũng là một ẩn đố đối với các nhà khoa học theo các chuyên gia từ hãng máy ảnh Kodak, bức hình này rất mượt và có rất nhiều nét tương đồng với một bức ảnh chụp hơn là một bức vẽ hay bất cứ thứ gì khác. Cho đến nay, bức hình này vẫn kiên trì thách thức bất kỳ nỗ lực mô phỏng sao chụp lại cho dù bằng phương thức vẽ hay in màu. Màu xanh lam lục của tấm áo choàng trên người đất mẹ cũng thật đặc biệt. Nó dường như được tạo thành từ một sắc thái siêu nhiên mà không một họa sĩ nào có thể mô phỏng một cách chính xác. Đặc biệt hơn, lớp màu sắc tạo nên hình tượng Đức Mẹ không tiếp xúc với mặt vải. Thực tế, chúng trôi nổi lơ lửng trên bề mặt tấm tima tại khoảng cách 3 trên 11mm, chứ không trực tiếp chạm vào nó. Khi quan sát bức hình tại khoảng cách ít hơn 25cm, bạn sẽ có thể nhìn thấy tấm vải nguyên gốc, màu sắc khi đó sẽ biến mất hoàn toàn. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác định được chất liệu màu sắc trên bức hình, chúng không có thành phần động vật hay khoáng vật, trong khi chắc chắn vào thời điểm năm 1531 khi bức hình được tạo ra, màu tổng hợp chưa ra đời. Thật vậy, vào năm 1936, nhà sinh hóa Richard Koch, nhà hóa học đạt giải Nobel đã phân tích một mẫu vải trên tấm tima rồi khẳng định rằng chất liệu màu sử dụng không đến từ các nguồn khả dụng được biết đến như nguồn tự nhiên, động vật, khoáng vật hay thực vật. Một đặc điểm thú vị khác phải kể đến của tấm áo choàng Tima là tính chất ống ánh phát ngũ sắc nhiều màu, theo đó, khi quan sát tại các góc độ khác nhau, màu sắc sẽ thay đổi khác nhau. Có thể thấy tính chất này trên bong bóng xà phòng. Tuy nhiên, kỹ thuật này không thể được tạo nên bằng bàn tay con người. Nó được tạo ra như thế nào? Năm 1979, hai nhà khoa học người Mỹ, tiến sĩ Philip Senas Callahan, một nhà sinh lý từ Đại học Florida Kim chuyên gia chụp ảnh hồng ngoại, cùng Sody P. Smith, giáo sư Mỹ học và triết học tại Đại học Pensacola, Cả hai đều có chuyên môn trong lĩnh vực hội họa và là thành viên của NASA, đã chụp ảnh bức hình dưới ánh sáng tia hồng ngoại, chụp quét tại các độ phân giải rất cao, khi lọc và xử lý hình ảnh chụp kỹ thuật số để loại bỏ các nhiễu ảnh và tăng cường độ nét, họ đã phát hiện thấy phần khuôn mặt bằng tay, áo choàng đều, được vẽ họa chỉ trong một lần duy nhất, không hề có bất kỳ nét phát họa, chỗ sửa nét bút cọ rõ ràng hay vết hồ dùng để làm bóng bề mặt nào cả, cũng không có lớp phết ni phủ trên bức hình để bảo vệ phần bề mặt. Nói cách khác, bức hình này như thể được dán vào bề mặt tấm vải trong một lần, như úp một chiếc mặt nạ lên bề mặt vải, chứ không phải tô vẽ nhiều lần như các bức họa thông thường. Nhóm khoa học gia từ trung tâm nghiên cứu NASA đã tiến hành nhiều thí nghiệm các loại trên lớp vải và bức hình, và họ không thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích khoa học nào cho quá trình tạo nên bức hình này bởi vì nó không được vẽ, nhuộm hay đang dệt lại với nhau. Trương Tôn vẫn bền cùng thời gian. Đi ngược thuyết trọng lực, bức chân dung Đức Mẹ được tạo thành từ hai miếng vải lớn, một trái, một phải, khâu ráp lại với nhau, chỉ bức hình ra làm hai phần bằng nhau. Một điều các nhà khoa học không tài nào lý giải nổi là sau ngần ấy năm, một sợi chỉ mỏng manh vẫn có thể gắn kết hai tấm vải nặng như vậy. Điều này rõ ràng đi ngược lại với định luật trọng lực của Newton trong trường hợp thông thường, đường khâu ráp này sẽ khó có thể trụ vững trong vòng 10 năm, chứ chưa nói đến một khoảng thời gian gần 500 năm như vậy kể từ khi câu chuyện này ra đời. Những con số đáng kinh ngạc Năm 2009, tại Hội nghị quốc tế về Đức Mẹ Guadalupe tổ chức tại thành phố Linda, Mỹ, nhà vật lý tiến sĩ Adolfo Orozco từ Đại học Quốc gia Mexico đã trao đổi với những người tham dự rằng không có cách giải thích khoa học nào cho khả năng bảo quản tấm tim ma với chất lượng cao trong suốt 478 năm như thế. Đây quả là một trạng thái bảo quản thần kỳ. Tấm tim ma nguyên gốc đã phơi lộ trong gần 116 năm trước khi được bảo quản nghiêm mật mà không hề được áp dụng bất kỳ dạng thức bảo quản nào. Nó đã hứng chịu tất cả những đợt sóng bức xạ tia hồng ngoại và tia cực tím từ hàng vạn ngọn nến xung quanh, cũng như phơi lộ trước bầu không khí ẩm thấp và mặn mùi muối xung quanh đền thờ. Những nỗ lực bắt chước bất thành Đối diện với chất lượng bảo quản khó tin của bức hình, nhiều người hoài nghi đây có thể là một món đồ làm giả hay trò biệp của ai đó. Nhưng mỗi lần ai đó thử tạo bản sao bức hình thì bức nguyên gốc không bao giờ phai mờ, trong khi các bản sao đều hư hại chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Miguel Caprera, một họa sĩ vào thế kỷ 18, đã tạo ra ba trong số những bản mô phỏng tốt nhất từng được ghi nhận. Một cho Đức Tổng Giám Mục, một cho Giáo Hoàng, một cho bản thân ông – đã kể lại những khó khăn trong việc tái lập bức hình, ngay cả trên các lớp bề mặt tốt nhất. Tôi tin rằng ngay cả một họa sĩ kỳ tài và công phu nhất, nếu anh ta muốn thử sức sao chép hình tượng thần thánh này lên một tấm vải bạc với chất lượng thấp như vậy, mà không sử dụng hồ vải vân vân, rốt cuộc sau nhiều lần nỗ lực lớn và gia dẳng, anh ta sẽ phải thừa nhận rằng mình không thể thành công. Và điều này đã được chứng minh trên vô số bản sao bức hình được chế tác với Vesni, trên những tấm vải bạc được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất – và chỉ sử dụng một môi trường hòa màu duy nhất, dầu vốn là tốt nhất cho hiện nay. Tiến sĩ Oroko cũng nhấn mạnh vào khả năng bảo quản ấn tượng của tấm Tima so với vô số bản sao của nó, một bản sao vào năm 1789, được sơn trên một bề mặt tương tự với kỹ thuật tốt nhất vào thời đó, sau đó được bọc kín rồi để ngay bên cạnh tấm Tima. Bức họa này trông rất đẹp khi mới sơn, nhưng không đầy 8 năm sau, người ta đã phải vứt nó bởi vì khí hậu nóng ẩm ở Mexico đã khiến màu sắc trên bản sao bị phai mờ còn các sợi vải thì bị sờn gãy. Cả những phần phụ thêm cũng không thể trường tồn cùng bức hình gốc. Thậm chí khi các phần phụ thêm được bổ sung vào bức tranh bị hư hại, các lá vàng được gắn lên các tia hào quang phát ra từ người đức mẹ bị bong tróc, các lớp sơn màu bạc gắn lên hình ảnh mặt trăng bị biến màu, thì phần tranh nguyên gốc trên tấm tima hoàn toàn không bị nứt nẻ hay bong tróc, cho thấy chất lượng tuyệt vời không thể lý giải của hình tượng đức mẹ trên tấm tima. Qua thời gian, người ta đã bổ sung các phần phụ thêm vào bức tranh nguyên gốc. Lấy ví dụ, một chiếc vương miện đã được sơn trên đầu Đức Mẹ, các tiểu thiên thần trên các đám mây cũng được tô xung quanh, các lá vàng được gắn lên các tia hào quang và các lớp sơn màu bạc được tô vào để biểu thị cho mặt trăng. Điều kỳ lạ là trong khi tất cả các phần phụ thêm này đều bị hư hại, bong tróc, phai mờ dần hoặc chuyển đen với mặt trăng, thì phần tranh nguyên gốc hoàn toàn nguyên vẹn, cho thấy chất lượng tuyệt vời không thể lý giải của hình tượng Đức Mẹ trên tấm Tima bí ẩn tấm áo choàng in hình đức mẹ Guda Blupe không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn ẩn chứa những đặc tính siêu thường không thể lý giải khác, cho đến nay vẫn làm đau đầu nhức óc rất nhiều nhà khoa học